Lô xe thứ hai sẽ được chuyển đến Mỹ vào quý 2 năm 2023. Thông báo của VinFast cho biết nhưng không nêu rõ số lượng xe của lô này. Đây là lần thứ hai VinFast phải thay đổi kế hoạch giao xe so với dự kiến ban đầu vào tháng 12 năm 2022. VinFast đã lùi kế hoạch một lần và dự kiến sẽ giao xe vào tháng 1 năm 2023 để làm các thủ tục với các ngân hàng, để khách hàng có thể tiếp cận các khoản vay, theo Bloomberg loan tin vào đầu tháng 1 năm 2023. Hình ảnh một tờ báo trong nước thông tin VinFast sẽ giao xe điện cho khách hàng Mỹ vào tháng 1 năm 2023. VinFast bắt đầu xuất khẩu 999 chiếc xe điện đầu tiên vào cuối tháng 11 năm 2022 với một buổi lễ xuất khẩu hoành tráng tại một cảng biển ở Hải Phòng. Công ty này đã thực hiện một kế hoạch quảng cáo rất rầm rộ với những khoản chi phí vô cùng đắt đỏ cho xe VF8 và VF9 nhằm mục tiêu giao những lô hàng đầu tiên đến khách hàng Mỹ vào cuối tháng 12 năm 2022. Nhưng dường như kế hoạch này đã thất bại với quá nhiều vụ bóc phốt từ các cây viết review ô tô tại Mỹ, những người đã được VinFast mời thử nghiệm xe. Và cho đến nay, VinFast vẫn chưa giao được một chiếc xe nào cho các khách hàng ở Mỹ. Tuần trước, VinFast đã công bố các chương trình khuyến mãi giá mới cho thị trường Mỹ nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, VinFast hôm 28 tháng 1 công bố giảm giá cho các mẫu xe điện VF8 tại Mỹ. Giá bán mới sẽ từ 49.000 USD cho phiên bản Eco City, từ 56.000 USD cho phiên bản Plus City. Giá bán trước đó của hai phiên bản này lần lượt là 55.500 USD và 62.500 USD. Thông tin này được đưa ra sau khi hãng xe điện nổi tiếng của Mỹ là Tesla công bố mức giảm giá cao nhất đến 20% đối với một số mẫu xe điện phổ biến trên thị trường nước này. Hình ảnh VinFast cắt giảm giá xe điện ở thị trường Mỹ. Đại diện của VinFast cho biết hãng tung ra đợt khuyến mãi mới để bảo vệ thế cạnh tranh của hãng khi các hãng khác cắt giảm giá. Theo VinFast, tính đến tháng 12 năm ngoái, hãng này đã nhận được 55.000 đơn đặt hàng xe điện, trong số đó 12.000 xe là từ thị trường Mỹ. Trong tháng 12, hãng đã giao 4.000 xe điện cho khách hàng thị trường trong nước. AFA hôm 3 tháng 2 cho biết VinFast hiện cũng đang gặp phải các phản hồi tiêu cực về xe từ những người có ảnh hưởng trong ngành ô tô tại Mỹ. Điều này cũng có tác động nhất định đến những khách hàng của hãng trên trang web cộng đồng VinFast và một số diễn đàn ô tô khác. Đã xuất hiện những bình luận bày tỏ sự lo ngại về chất lượng của xe VinFast. Thậm chí có một số bình luận trên các diễn đàn này nói rằng họ đang tìm cách bỏ đơn đặt hàng với hãng. Hình ảnh VinFast hoãn giao xe VF8 tại Mỹ đến cuối tháng 2. Bình luận bên dưới một bài viết trên trang VOA ngày 3 tháng 2, Nick Chu Dakao viết Phần mềm hay phần cứng gì mà đợi mấy tháng thì cũng thành phần nhão. Tưởng thị trường Mỹ dễ ăn gian như Việt Nam, nhưng qua đây bị tố cáo tới tấp là xe dởm, nên bây giờ làm sao mà dám giao xe. Còn lâu VinFast mới dám giao xe vào giữa tháng 2. Theo tôi tính thì đến tháng 6 này VinFast mới giao xe, nhưng là giao xe để đẩy chứ không phải để chạy. Nick John Nguyễn EA bình luận bằng tiếng Anh nặng nề hơn, tạm dịch. CEO học theo đường lối cộng sản, cố gắng lừa đảo thị trường tư bản. Nó không đơn giản như VinFast nghĩ, đó không phải là cách trung thực để làm kinh doanh. Tôi là một người Việt Nam mà cảm thấy rất tệ cho những gì họ đã nói và những gì họ đã làm, mâu thuẫn. Như vậy đến lúc này đã có thể kết luận VinFast và Phạm Nhật Vượng đã hoàn toàn thất bại trong kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ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 Sau khi có kết quả xác minh và tìm gặp nhóm người này, đoàn công tác sẽ báo cáo Sở Ngoại vụ Kiên Giang lên phương án xử lý vụ việc. Hình ảnh nhóm du khách Nga xin tiền ở Phú Quốc để đi du lịch. Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Kiên Giang cũng sẽ tham gia đoàn công tác. Sau khi tìm gặp nhóm người này và xác minh vụ việc, đoàn công tác sẽ báo cáo Sở Ngoại vụ Kiên Giang lên phương án xử lý vụ việc. Khi đó, Sở Ngoại vụ tỉnh có thể sẽ liên hệ với Tổng lãnh sự quán Nga để làm thủ tục đưa những người này trở về nước theo tờ thanh niên. Cũng theo thanh niên, trước đó, chiều 28 tháng 1, một người dân ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc đã gửi cho phóng viên thanh niên hình ảnh và clip ghi lại nhóm du khách gồm 3 người đàn ông đứng ở một khu chợ để xin tiền. Hai trong ba người đàn ông này cầm tấm giấy cạc tông, ghi những dòng chữ khá nắng nó, xin chào, Chúng tôi đến từ Nga, chúng tôi đã đi du lịch mà không có tiền trong 5 năm nay. Hãy ủng hộ hành trình của chúng tôi, cảm ơn. Nội dung đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây cho thấy rất nhiều người không ngần ngại móc túi lấy tiền đưa cho ba du khách này, trong đó có cả những tờ tiền mệnh giá khá cao. Cả bà nhanh chóng nhận tiền cho ngay vào túi rồi bập bẹ hai tiếng cảm ơn. Ngày 30 tháng 1, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho báo chí biết Ông đang chỉ đạo tìm hiểu vụ nhóm du khách nước ngoài đứng xin tiền ở chợ Dương Đông. Ông Hưng cho rằng, theo tôi có thể đây là hành vi để chụp hình câu like của nhóm khách này mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã yêu cầu lực lượng công an tìm hiểu và sẽ có báo cáo sớm. Đại diện chính quyền thành phố Phú Quốc cho biết thêm, hành động xin tiền nơi công cộng dù với bất cứ lý do gì cũng khó chấp nhận được. Tuy nhiên, vụ việc dường như chưa được giải quyết dứt điểm khi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phải vào cuộc. Hình ảnh khách ngoại ngồi thiền xin tiền. Đây không phải là lần đầu tiên du khách nước ngoài xin tiền tại Việt Nam và cũng không phải là lần đầu tiên có những người xin tiền để đi du lịch. Vào tháng 10 năm 2018, một người nước ngoài tên Tim Bennett đã đăng tải một video hình ảnh một khách Tây đứng xin tiền tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh viết, tôi thề lần sau nếu còn gặp trường hợp này tôi sẽ dừng lại và cho họ một bài học. Những du khách này có thể nói là đáng khinh bỉ khi đi ăn xin ở một đất nước còn nhiều khó khăn như Việt Nam. Điều này không thể chấp nhận nổi. Tháng 8 năm 2017, một cô gái Tây cũng ngồi thiền xin tiền ở Phú Quốc. Trong giai đoạn phong tỏa vì dịch Covid, rất nhiều khách Tây bị mắc kẹt ở Việt Nam, cũng ra đường xin tiền ở Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Theo trang Zing News, tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới không khó để bắt gặp hình ảnh những vị khách quốc tế ngồi xin tiền những người dân địa phương để tài trợ cho chuyến du lịch của mình. Hình ảnh những du khách xin tiền để đi du lịch. Những du khách được gọi là backpacker. Đây là từ ghép giữa động từ back, sinh sỏ, ăn xin và danh từ backpacker, khách du lịch bụi theo từ điển Macmillan. Một số người chọn mang theo tấm bảng viết lời cầu cứu bằng ngôn ngữ địa phương để xin tiền. Một số khác lại kiếm tiền bằng cách hát rong hoặc bán những món đồ nhỏ. Họ thường chọn địa điểm đến là các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông một nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hồng Kông lý giải, Hồng Kông nói riêng và các điểm đến châu Á nói chung trở thành điểm đến của những du khách ăn xin bởi vị trí địa lý đắc địa, chính sách thị thực đơn giản và độ hào phóng của người dân địa phương. Dinh cho hay, tuy hành động xin tiền không phải là hành động đẹp, nhưng những người này không phải tội phạm, chính quyền không cần phải làm quá lên như kiểu lập đoàn công tác để xử lý này nọ, nghe đau to búa lớn quá.